Ờ, hello xin kính chào tất cả các bạn nha thì uh, hôm nay thì mình muốn chia sẻ cho các bạn một cái vấn đề đó là một dòng sản phẩm nước hoa kích thích sự hưng phấn phụ nữ đó thì cái nước hoa Intenser Motion for Him này là một cái dòng sản phẩm nước hoa với cái lưu lượng pheromone trong mức vừa phải khi mà chúng ta sử dụng sẽ có cảm giác hưng phấn tăng hơn cái khả năng quan hệ của người phụ nữ rất là cao ờ, thì đối với những chị em phụ nữ hiện nay thì họ thì ai cũng muốn quan hệ nhiều nhưng mà họ không biết cách nào để tăng hương phấn đó thì đa phần người đàn ông chọn nhiều cách thì cách lấy nước hoa này là một cái cách mà sử dụng đa phần hiện nay đông đảo các chị anh nam giới sử dụng khá là nhiều thì đây đây là một hộp nước hoa tên sơ motion volume với dung tích là 30 ml nha các anh nha nếu như các anh sử dụng trong gia đình của mình đối với những người vợ hoặc là à, những người bạn gái của mình thì nó cực kỳ hiệu quả luôn đó thì cái nước hoa này khi mà chúng ta sử dụng rất là đơn giản thôi giờ đây đây là một cái hình ảnh sản phẩm của nó đây các anh chị thấy chưa rất là đẹp rất là bắt mắt nha à, với cái giá trị là 550 ngàn thì chúng ta có thể sử dụng tầm 30 đến 40 lần sử dụng à, nước hoa này sử dụng rất là thơm cái hương thơm nó rất là thơm theo quyến rũ cho các anh chị nhé à, đây Ê, cái hộp này thì nó là một dạng ờ, hộp hít nha các anh chị nha đây là hộp chính hãng 100% luôn nè đó các anh chị thấy nghe tiếng chưa đấy còn những dòng sản phẩm giả thì chắc chắn nó sẽ không có cái này đâu nhá đó thì à, cách sử dụng nó rất đơn giản thôi mình chỉ cần xịt vào những nơi như là cổ tay nè vai gáy hoặc là những nơi là có tuyến mồ hôi của người phụ nữ đó khi họ gửi sâu từ 10 đến 15 phút xuống cái biểu hiện như là mặt đỏ nè à, họ ham muốn quan hệ ham muốn gia tăng cái nhu cầu của họ khá là cao đó nha các anh chị nha đó thì anh chị nào muốn tư vấn muốn mua dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp vào số là 0339 789 906 nha sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ các anh chị để các anh chị có thể sử dụng cái dòng sản phẩm tốt nhất nhé thì ngoài ra bên mình còn một, có một số dòng sản phẩm mới như là uh, chai xịt chống xuất tinh sớm nè, Pro Longer nè hàng này hàng của Mỹ 100% luôn nè uh, sử dụng rất là hiệu quả luôn chúng ta quan hệ tầm mà trung bình ít nhất là phải 20 phút trở lên nha ngoài ra thì cái nước hoa 212 212 men này cũng đang rất là hot đó nè rất là nhiều dòng sản phẩm thì anh chị nào muốn tư vấn muốn liên hệ thì cứ liên hệ trực tiếp vào số la bên mình nhé à, xin chào và hẹn các anh chị ở cái video sau